Đọc tên các anh sao cho đúng Phật Nam. Kamado, Chaco, Jairo. Azuma Sensu. Là Shibuya Inosuke. Jiu Tomioka. Umeda Tengen. Cây đại thụ luyện ngục.